đã quá xa vời con đường anh đi giờ đây đã vắng bóng một người mình anh bước anh bước trên cô đơn từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày chỉ muốn nói yêu lắm yêu em yêu nhiều lắm nhưng anh không thể giữ được hết tất cả yêu thương như ngày xưa dẫu biết em xa lắm xa anh xa nhiều lắm xa anh chọn kiếp bởi vì hai chúng ta không thuộc về nhau anh muốn xa đi hết tất cả kỷ niệm buồn trong anh mặc dù em ơi anh đang chơi vơi giữa dòng đời vì cứ quên lạc lối anh muốn xóa hết tất cả bao hy vọng trong anh mặc dù con tim anh đang trở nên rất dối bời vì phải cô quên một người đã quá yêu rồi nhưng em Chi muốn nói yêu lắm Yêu em yêu nhiều lắm Nhưng anh không thể Giữ được hết tất cả yêu thương như ngày xưa Dẫu biết em xa lắm Xa anh xa nhiều lắm Xa anh trọn kiếp Bởi vì hai chúng ta không thuộc anh Mặc dù em ơi anh đang chơi với giữa dòng đời Vì cứ nhớ mai một người đã quá xa vời Yêu thêm cho con tim anh cho nên lạc lối Anh muốn xóa hết tất cả bao hy vọng trong anh Mặc dù con tim anh đang trở nên rất dối bời Vì phải cô quên một người đã quá yêu rồi tìm ra lối ra đi hết tan ca kỷ niệm buồn trong anh mặc dù em ơi anh không thể nào quên không tìm ra lối